trong video này thì mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái screenshot và cái uh, filter graphic cho app uh, sau khi các bạn uh, debug uh, xuất ra file apk và review ở trên app uh, review ở trên uh, à, mobile trên một cái máy thật rồi sau đó mình sẽ chụp lại screenshot như thế này ha rồi thì um, mình sẽ mình đã tạo sẵn cái uh, template của screenshot uh, và cái filter graphics um, và các bạn mở file Photoshop này ra thì mình chỉ có uh, thay đổi uh, cái screenshot mình chụp lại mà thôi uh, bạn chú ý cái cách thay đổi thì rất là dễ dàng ha uh, các bạn kích trục file trên cái uh, screenshot here ở đây mình đã tạo sẵn design sẵn rồi à, click vào và chọn replay contents sau khi có chọn replay content thì các bạn chọn cho mình một cái screenshot mới để thay đổi cái cái cũ ha. sau khi xong thì mình sẽ chọn save và lưu lại file cps ha à, các bạn đặt theo từ từ short 01 ok tương tự như vậy anh chọn grip oh sorry uh, trong phần này thì mình thay đổi về chữ ha um, cho cho player emojis ok uh, when that's in rich uh, filter thì là trong phần này các bạn quay um, this um, like a song ok à, tạm đánh giá như vậy các bạn lưu lại trong cái phần size S rồi tương tự như vậy ha à, các bạn trong phần screenshot uh, here uh, các bạn phải chọn rich display contents và tiếp theo chọn một cái khác à. đây trong phần này thì ví dụ mình ghi là uh, list cái, cái nội dung filter như vậy ha đó là một listing uhm, rồi sau đó chúng ta sẽ lưu lại file cps 9 chót 01 thì mình lưu lại là, là 02 okay ok sau khi ờ, mình đã tạo xong bốn cái screenshot ha bốn cái screenshot ở đây rồi ok thì à, mình đã tạo xong cái template như thế này thì các bạn à, có thể thay đổi rất là nhanh sau khi các bạn làm xong hoàn thành xong với cái app của mình uhm, đến với phần cái filter filter graphics filter graphics là cái phần cần phải có để mà chúng ta up lên ha Ờ, trên phần này thì ờ, mình cần trước hết mình thay đổi hình ảnh ở đây Các chọn kích ờ, chọn replace contents và chọn một screenshot ừ, ok à, trong phần này thì mình sẽ đặt cái tên app ha à, đây Zero player uhm. Nikolai. Ah, those are music player. Huh? À. Ciao. Mình sẽ cho cái màu này cho nó phù hợp ha. ok rồi bây giờ mình sẽ xuất ra file gbatch filter graphics ok như vậy là đã xong ha um, đã xong cái phần uh, à, filter và phần screenshot thì uh, tắt hết Photoshop ok à, screenshot thì à, cái kích thước của nó là 1024 nhân 500 còn à, screenshot thì à, chúng ta làm về à, chiều dài chiều dài khoảng 800 và chiều cao khoảng 1386 à, ha à, rồi xong về cái phần screenshot và filter bây giờ chuyển qua phần là Dyson Script trong phần relationship thì các bạn cần phải chuẩn bị uh, cho mình là trên này là cái uh, title là short relationship title để sau này mình upload lên uh, còn phần này là phần nội dung cái filter cái nội dung của cái app như thế nào chúng ta sẽ diễn tả ra và đặc biệt trong phần này nó liên quan đến cái phần ASO là App Store Optimize thì các bạn cần phải đặt cái tên làm sao khi lên app lên Play Store chúng ta dễ search để ra cái thứ hàng của các tên app mình nằm ở đầu và chúng ta sẽ che những cái keyword giống như là player applies và những cái à, những cái keyword là music player những cái keyword là space uh, à, mp3 file vân vân thì chúng ta cần phải trang những cái keyword này vào để cho Google nó index những cái keyword khi mình search trên play google để mà dễ ra hơn ha. ngoài à, để, chuẩn bị cái reaction script này ra thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cái policy um, cái policy thì đây là cái uh, nội dung chữa tất cả những cái cái um, cái dịch vụ và khai báo những cái bên thứ ba và ví dụ như là Fairbase hay là quảng cáo hay là về bảo mật thông tin uh, hay là cái uh, cái chế độ chính sách của policy của app uh, đặc biệt cái app music như thế nào chúng ta ghi rõ ở đây trong phần này thì uh, các bạn chuẩn bị bằng cách là chỉ lên uh, tìm cái policy của một cái app music nào đó chúng ta copy lại hoặc là chúng ta lấy cái mẫu này đơn giản như vậy rồi sau đó các bạn vào trong um, cái cài vào trong một cái blog ờ, ha và tạo ra một cái ờ, cái, cái trang ờ, blogspot.com đây và tạo ra một cái blogspot ha uh, blogspot.com và các bạn uh, tạo miễn phí thành một cái trang uh, policy như thế này uh, blogspot này là của uh, Google ha nên cho các bạn tạo miễn phí rất là dễ dàng và các bạn làm tạo ra một cái trang như thế này để chúng ta sẽ add vào trong cái à, trên um, Play Store khi các bạn upload app lên ok đó là những cái bước chuẩn bị ha rồi ok như vậy đã xong ha thì uh, video tiếp theo mình sẽ bày cho các bạn về cái cách release app như thế nào và upload lên trên Play Store